Vậy theo các con thì thời gian biểu có cần thiết không? Vì sao? Và những ai cần lập thời gian biểu? Với câu hỏi này cô sẽ dành cho các con một phút để suy nghĩ nhé. Các con thân mến, một phút đã hết rồi. Các con có trả lời được những câu hỏi của cô không? À, theo cô thì thời gian biểu rất cần thiết vì giúp cho chúng ta làm mọi việc một cách tuần tự, hợp lý và khoa học. Và có đôi khi chúng ta lỡ quên thì chúng ta cũng có thể nhìn lại thời gian biểu xem là khoảng thời gian đó mình cần phải làm những việc gì nữa đúng không? Và những ai cần phải lập thời gian biểu nhỉ? Có phải là chỉ học sinh các con mới cần lập thời gian biểu không? À không phải đâu, tất cả mọi người đều cần lập thời gian biểu. Ví dụ như cô, cô cũng cần lập thời gian biểu buổi sáng cô sẽ làm những gì trước khi đi dạy hoặc là đến buổi trưa khi các con nghỉ trưa thì cô cần phải làm những gì hoặc là đến buổi chiều khi mà các con khi mà các con đã tan học ra về rồi thì cô sẽ làm những việc gì tiếp theo với gia đình nhỏ của mình và thời gian biểu trong một ngày của cô từ thời gian nào đến thời gian nào cô sẽ dạy tiết nào này thì cô cũng có thể dựa vào thời gian biểu đó để có thể sắp xếp được lịch của mình và dạy các con cho đúng đấy các con hãy lưu ý khi lập thời gian biểu thì thời gian cần phải liên tiếp nhau giống như lúc nãy cô đã hướng dẫn các con đó là gì cần phải có khoảng thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của một hoạt động và thời gian bắt đầu của hoạt động tiếp theo cũng chính là thời gian kết thúc ở phía trên đấy và cần lập thời gian biểu chính xác và điều quan trọng nhất là các con cần phải thực hiện theo đúng thời gian biểu mà mình đã lập ra